Xin chào mọi người Thì ờ, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn là Sử dụng ờ, smartphone của mình để mà chụp bầu trời vào ban đêm Mình ờ, lấy các vì sao mà ảnh bì hay là ảnh nền đại diện gì đó Thì đầu tiên các bạn vào dùng camera thường Máy mình đang dùng là máy Asus Zenfone 3 Sách dòng e Loại 5.5 inch vào chế độ chụp thủ công đó rồi à, mình sẽ chỉnh cái thông số ở đây là cái này là chế độ lấy nét xa gần mình lấy ở xa nhất cái này là thời gian phơi sáng mình chọn cái thời gian là 32 giây là lâu nhất thì ISO mình cũng chọn cao nhất luôn rồi các hai thông số thì mình giữ nguyên thì mình sẽ tiến hành chụp giờ đến các bạn các bạn lưu ý là khi mà chụp thì mình sẽ để máy cố định tại một chỗ để nó sẽ cho ra cái tấm hình đẹp nhất thường thì mình thấy trên mạng là có cái tấm hình một trời ta sử dụng máy cơ thì tấm này tấm hình chụp bằng à, điện thoại để chính tay mình chụp đó thì ở ờ, quê nên là ánh sáng tối thì nó rất là tối thuận tiện cho việc chụp thì các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hay cái thành phố ờ, hiện đại thì ban đêm các ánh đèn xung quanh nó sáng khó mà chụp thì các bạn nên lưu ý điều này là khoảng mấy trăm mấy trăm ngôi trong khi mình à, đưa đưa máy lên chế độ thường bắt được có một ngôi sao sáng rất là thì à, mình xin à, kết thúc video hướng dẫn các bạn chụp bầu trời vào ban đêm tại đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình